ăn được một cái chạm thì quá là tuyệt vời rồi có phải không ạ cái dàn đề của chúng ta là cái bộ đề 23 và cái chạm 5 của chúng ta đây 505 515 575 và 5500 và 232 282 737 787 thì cái dàn này thì chúng ta không chiến thắng được anh em nhé nhưng dù sao thì chúng ta ăn được cái chạm 5 ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì nó về còn 56 này thì ăn được cái chạm 5 đó lô 18 của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta ăn được ở cái giải 3 này thì quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cả lô cả đề ngày hôm nay anh em nhé đó nói chung là mọi người chơi thì mọi người phải lên cân đối vốn làm sao cho nó hợp lý để đỡ mất nhiều đấy đánh ít số thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta phải à, trượt thôi còn đánh ví dụ đánh chạm ngày hôm nay chúng ta đánh chạm thì chúng ta sẽ chiến thắng phải không ạ nên là có những thành phần mà không thích thì nó thật ra là ngày hôm qua thì mình vào mình đọc đây này mình nó thật ra những cái loại thành phần như thế này mình không thèm chấp Đấy. nói chung là có thắng có thua nhưng mà các bạn chơi thì các bạn cũng trả cho mình được cái gì cả lên các bạn cân đối vốn đánh cho nó hợp lý còn không mình mình không bao giờ mình tôn trọng những con người như thế đấy chia sẻ để chúng ta tham khảo chứ không bắt buộc mọi người phải chơi nên là anh em chú ý về phần đấy còn ông em không thích thì chúng ta cút đi kênh khác đấy mình không quan tâm là mọi người như thế nào nhưng mà chia sẻ để chúng ta tham khảo chứ không bắt buộc là mọi người chơi có được có thắng chứ còn làm sao có chuyện ăn mãi được phải không ạ đấy những cái thành phần như thế thì mình không thèm chấp có đâu anh em nào mà yêu quý kênh thì chúng ta để lại cho kênh một lượt like một lượt bình luận chứ còn mình cũng chả bắt buộc cái gì cả rồi ok ngày hôm nay thì mình cũng cảm ơn 60 người đã like video cho mình và 300 người đã xem chúc mọi người may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé đầu tuần của chúng ta thì như thế là quá là ổn rồi nên là anh em không phải suy nghĩ gì nhiều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 ép xuống dãy 5 chúng ta càng và chúng ta cũng lấy dãy 3 này anh em nhé chúng ta có càng 7 này xong thủ đề 353 để chơi cho ngày 14 tháng 5 này Ngày 14 tháng 5 của chúng ta đề về 53 thì chúng ta đã ăn được con 53 này Xong thủ đề Càng của chúng ta là càng 753 thì chúng ta ăn được cái càng 7 này anh em nhé Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có càng 9 và xong chủ đề của chúng ta là 565. Để chúng ta chơi cho ngày 15 tháng 5.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 đó anh em nào mà thích đánh ít số thì chúng ta vào song thủ không thì chúng ta đánh cái chạm hai này và bộ đề 23 cho mình đây là cái đường cầu đề kết hợp với ba càng về một cái bộ đề của chúng ta ngày mai thì anh em để ý luôn đây ngày mai chúng ta có hai cái bộ đề thứ bảy này ở dãy nhất kết hợp dãy 7 con cuối cùng ở giải nhất và con cuối cùng bộ số thứ tư giải bảy này hai con này chúng ta ghép vào chúng ta có bộ đề 03 này không ba không không tám không năm ba năm năm tám năm để chúng ta chơi ngày 14 tháng 5 này ngày 14 tháng 5 của chúng ta Đề về 53 thì chúng ta đã ăn được con đề 53 này Trong bộ đề 03 Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 01 Bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này, 060 này, 515 này và 565 Để chúng ta chơi cho ngày 15 tháng 5 Ngày 15 tháng 5 của chúng ta Đề về 56 thì chúng ta đã ăn được con đề 56 này trong bộ đề 01 tiếp tục cái đường cầu này để mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai thì chúng ta có bộ đề 02 này 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 và 575 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em nhé Đây là cái bộ đề đầu tiên và một cái bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình 7 này ở dạy 6 kết hợp dạy 5 quan số thứ hai bộ số thứ tư ở dãy 5 này và con số thứ hai bộ số thứ nhất ở dãy 6 thì chúng ta ghép vào chúng ta có bộ đề 03 để chơi cho ngày 14 tháng 5 ngày 14 tháng 5 của chúng ta đề về 53 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 03 này tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 01 để chơi cho ngày 15 tháng 5 ngày 15 tháng 5 của chúng ta đề về 56 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 01 này anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này để mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 03 này 030 080 535 và 585 trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi con 53 này của chúng ta thì nó cũng mới ra như cái đường cầu này ngày mai thì nó trị như thế nên là mọi người có thể là tham khảo trùng cầu thì mọi người vào không thì thôi nhé đây là cái bộ đề thứ hai của mình về đường cầu lô của chúng ta thì mình vẫn cứ tiếp tục chốt cho anh em là tiếp tục chốt trên bảng thôi Về phần lô của chúng ta ngày mai thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ là con 83, song thủ là 25 và 52 anh em nhé. Thì mọi người kết hợp cho mình là cái chạm 2 chạm 0 này và đây chúng ta có 3 bộ đề 02, 03 và 23 anh em nhé. Song thủ đề của chúng ta là 23, 32. Tất cả những con số thì chỉ là dự đoán thôi, không bắt buộc anh em phải vào. Còn đâu anh em thích thì chúng ta chơi, không thì thôi anh em nhé. Thì mình cũng mong muốn là tất cả những con số này trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì tiếp tục chiến thắng